thì bếp là Rinnai thì bếp có model là RT660GSTS đây là nội thất ở bên trong của bếp thì ờ, tôi sẽ lại cho các bạn xem cái ngoại thất bên ngoài xong rồi tôi sẽ test những tính năng của biết cho các bạn xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây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 đây chúng ta khỏi ra đây công tắc vẫn mở bình thường thì uh, tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ra khi mà nước cạn nồi thì ở đây là tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mình thay thế cho hai cái nồi đi thì ở cái điều kiện bình thường á thì cái quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết sẽ ờ, tự động khóa ra. thì cái nhiệt độ mà yêu cầu bên dưới nồi chúng ta thì nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp nó mới uh, tự động khóa ra lại thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này ở nhà các bạn á thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những cái nồi mà nó có đáy dày thôi các bạn không có nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm ngược cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến 250 trăm thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được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 thì với cục nguồn 3V này á, các bạn sẽ ghim trực tiếp vào ổ điện và cái đầu chờ tương là tầm mới không biết đây để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần dùng đến pin đây ghim vào đầu chờ đây sẽ ghim ra đây, nếu sử dụng nguồn 3V hoạt động vẫn bình thường cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt đến nhiệt độ cao đây chuẩn pin trái của tôi tầm 260 vào bên phải đây là 300 thì đó tùy cái vị trí cái quay cảm biến đó, nó tiếp xúc với cái đế nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 thì cái thời gian hẹn giờ tối đa ở đây sẽ là 60 phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu nếu như muốn ăn mà các bạn có thể dự đoán trước thời gian chính của nó thì mà để mà sử dụng cái hẹn giờ này á các bạn chỉ việc mượn vào cái ổ cắm ổ ba bo này đây nguồn ba bo các bạn ghi ờ, vào cái hẹn giờ đây tiếp theo ghi bộ dạng ở đây đây, thời gian ở đây sẽ có tính năng rang xào độ khô các bạn ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở điều kiện bình thường á cái que cảm biến này á nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga. nên khi mà các bạn rang xào muốn ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á các bạn có kích hoạt tính năng rang xào này lên thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng rang xào này lên á thì cái que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ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 đây là cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng cho những cái trường hợp nhà các bạn bị mất điện hoặc, cần hoặc là cúp điện á thì các bạn không thể nào sử dụng ờ, cái cục vừa vừa v này được thì khi đó bạn lấy, lấy cặp pin này ra chúng ta cho vào sử dụng đây là cặp pin tôi tặng kèm cho các bạn ở đây sẽ có nắp che đầu chi lửa đây là bị nóc đây thì ờ, là nắp che này á các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không có vấn đề nó sẽ bị xảy ra tình trạng mục rỉ sét như là những loại nắp sắt nắp sắt ờ, thông thường thì công dụng của nắp che này á, là giúp ngọn lửa chúng ta sẽ được tỏ đều ra và không bị chậm một chỗ